2010 17 à, à, tháng Chạp 2021 nha chuẩn bị Tết rồi đây mình gom mình tỉa cây mai với mình tước lá mai cái mai này nếu mà tính mua về chắc cũng là 10 năm 10 năm trồng trong chậu vậy nè hồi xưa còn xiên bưng lên bưng xuống Tết bưng xuống à, nhà dưới ở phòng khách để nó ra bông 10 cánh mười mấy cánh luôn đẹp lắm mà sau này làm biến nè nên ờ, để trên lầu 1 ban công lầu 1 suốt cứ tết là tước ra thôi tước lá mai cho nó nở bông được chơi thôi chứ không có bưng xuống nữa chiều nay là 4 giờ 4 ờ, giờ 50 chiều rồi nha các bạn rồi mình sẽ tước cây mai này ướt cái mai này thôi trời lại đang mưa trời không mưa nhiễm hột lắc rách hello ba hello con ra tức mai không Lúc nãy giờ con có thì ba con thấy con hả thấy thước lá mai là vô cùng dễ luôn chỉ cần mình bẻ ngược cái cuốn nó ra cụp ra ngược lại cái cành là nó nó rớt ra thôi xong tước xong biết nhiêu giờ nữa hai mấy phút luôn 28 phút mới tước xong cây mai có mấy cái nụ này cắt luôn bỏ luôn cái này là nở bông rồi cái này là cái mấy cái bông nó nở rồi bứt bỏ rồi kết thúc nha các bạn chỉ là xong tước xong cây mai bây giờ còn phải dọn vệ sinh khu này baixo e o